Ok hello, chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Game Today <clears throat> Trong những cái trận đấu trước thì anh em cũng có thể thấy được cái sức mạnh của <clears throat> những cái bộ như là bộ Saman hay là bộ 9m uh, Sau khi update thì nó cũng không có gì thay đổi cả Đấy, rồi còn các cái bộ bit ý, chơi uh, 6 bit, Glacier thì cũng khá là ok, anh em thấy tôi chơi rất ổn áp Thì uh, <clears throat> cái trận cuối cùng này còn những cái đội ờ, đội hình gì nhỉ? để chơi lốt Theo anh em thì còn những cái đội hình gì mà đáng để chơi trong uh, sau khi update Sau khi update thì chúng ta chơi cái đội hình gì ok <clears throat> Theo tôi thì nó sẽ là có update thì có Hunter cũng có vẻ khá mạnh Hunter chưa chơi đúng không? Chúng ta còn Hunter này Chúng ta còn cái gì nữa Hunter thì được bắp thêm đam Đúng rồi uh, Glacio đúng không? Glacio 6 Glacio 6 Glacio thì tôi làm rồi Làm uh, clip rồi Livestream phải đánh 6 Glacio cũng livestream rồi Đấy thì hôm nay xem là chơi cái bộ gì nữa nhỉ? Bộ Hunter thì chưa chơi đúng không? Có thể là chơi Hunter nếu mà ra <clears throat> nhá Có thể là chơi Hunter Hunter thì thực ra thì nhiều anh em bảo là uh, Không có Tsunami thì không chơi được Nhưng mà theo tôi thì không có Tsunami thì vẫn chơi được anh em nhá Bởi vì có Tsunami thì nó vẫn thế thôi Tức là nếu mà có Tsunami ấy, cái cái bộ mà 9 Hunter Line up 9 Hunter mà so với cả cái line up 6 Hunter kết hợp với cả 6 Exorcist ấy thì hai cái bộ đấy nó gần như là nó tương đương nhau anh em ạ. Chính vì thế là nếu mà không có Tsunami thì vẫn có thể chơi 6 Exorcist cũng được. Đồ này thì chưa có búa. Chưa búa chưa búa thì cũng chưa chắc là cho Hunter được đâu anh em ạ uhm, Thôi được rồi Ra gì chơi đẩy thôi nhá Còn bộ gì nữa nhỉ? À đúng bộ Warrior Đúng Warrior Lóc lại nhờ Ừ Warrior ở trong meta mới là nó cũng được update đấy Nó, nó cũng được uh, bắp thêm Chuyện này có giáp này Thêm cái chấm lan nữa là được <coughs> Cần que nhá Goblin cũng chơi nhiều Nhiều anh em bảo là meta Goblin thì Warrior không có cửa Nhưng mà thực ra không phải đâu anh em ạ Warrior vẫn có cửa nha anh em nhá Tôi chơi rồi Tôi chơi rồi Trận này mà có thằng uh, chơi Goblin thì tôi cũng có thể chơi Warrior chứng minh cho anh em thấy Chỉ trừ khi là có con Dark Spirit thì hơi khó rồi anh em ạ Nếu mà có Dark Spirit ấy Trận đấu có Dark Spirit thì hơi khó Còn những cái trận đấu mà ờ, không có Dark thì có thể thoải mái chơi Ui chơi gì đây Ra bài linh tinh đấy nhờ Thế này ra bài linh tinh quá Chưa rõ chơi gì nhưng mà đồ hơi khèo Đồ này giống kiểu đồ chơi gót à Đồ chơi gót <clears throat> Nhưng mà gót chơi rồi anh em ạ Gót chơi rồi Chưa chưa biết lấy cái gì luôn ấy Hôm nay livestream là đã chơi một trận gót, một trận mết rồi Nên thôi anh em nhá, không chơi nhiều Chơi nhiều anh em lại bỏ số farm <clears throat> Trận này có hai con uh, Sven với cả con con con Lancer có thể chơi được anh em ạ Chơi được đấy, chơi được Wario Trận này cũng có Tsunami là có thể chơi được cả cả cả uh, ừ, 9 Hunter nữa. Cũng được. Khỏe nhờ. Công nhận cái bọn Warrior này nó bắp thêm giáp trâu thật. Hello, chào các anh em mới vào nhá Sau này nghỉ dịch thấy các anh em vào xem đông ghê Cảm ơn anh em rất nhiều <laughs> Dịch toang lắm à, à. Cho con súng vào đây anh em ạ <clears throat> Giữ tí máu Đồ này khéo quá nhở Bố xét cho con nào mà nhìn trúng kinh vậy Ui bố xét tinh cơ ạ Giật xét liên tục Đây rồi Body mạnh ấy chứ Thôi bán mấy con linh tinh đi thôi Đâu sau là 6 con rồi 6 ua à, nhưng mà không có đồ này Đồ thì chắc chắn là phải lấy cái chém lan Chém lan bờ linh Thôi rồi cứ từ từ lấy anh em ạ Thực ra phải có cái Aquaman đầu game thì chơi bọn này là mới tín được Chưa có Aquaman thì mấy cái con này nó đam nó bé lắm Swordman phải lên 2 sao thì mới có tín được Đó, ờ, thế thôi chứ đánh từ lấy giờ cũng toàn tốt ấy chứ đúng không? Chơi uh, uh, chơi cũng rất là dễ, chơi rất là dễ luôn. Chơi cái bộ Wario này tôi thấy là rất đơn giản. Chỉ việc mua những con Wario thôi. Có thêm cái con Tabu à cái con um, Fallen Witcher thì mua vào. là chúng ta có ở level 7 là một cái đội hình rất mạnh rồi. Human á, Human thì cũng phải lên lên 7 mới lắp được vào anh em bây giờ mua thì cũng có giải quyết được gì đâu ở đội hình ở 6 form 6 warrior mạnh rồi anh em ạ bây giờ anh em muốn mua human ấy thì phải lên 7 mới mua anh em bỏ lấy cái gậy xét á Gậy xét nó phí lắm Ai lấy cái gậy xét Nếu mà lấy lấy cái bờ Nhưng mà thôi Không cần lấy anh em ạ Bộ này không cần đổ Cứ để round 10 uh, ờ, lấy một thể Thêm hai món nữa xong rồi ghép gì ghép Không cần anh em ơi Chưa cần Chưa cần anh em ơi Nhiều cái món đồ quan trọng hơn như cái giáp quan trọng chứ Cái bộ Wario này giáp quan trọng chứ bờ linh thì từ từ đã thua thì đằng nào cũng thua đấy ví dụ như round này thì chắc chắn thua này anh em có ghép được cái bờ linh thì anh em vẫn thua thôi thế nên là thôi cứ tiết kiệm đi đằng nào chả thua cứ ai gọi cái giờ này nhỉ alo alo ai gọi đây ạ À vâng vâng vâng Giao hàng ở giao gì ạ? Giao cái gì đấy ạ? Đồ chơi TG ạ Đồ chơi TG là đồ chơi gì ạ? Chị có nhầm ai không ạ? Chị xem xem là là, là chị xem hộ xem là là ai gửi ạ? À đặt mua hàng qua qua Shopee ạ. À. À thì chắc là vợ vợ em ờ, đặt cho con đặt cho con đặt đồ chơi cho con mà vâng thế thế nào mà lại để cho số của chồng nhở thế chị ơi thì ờ, cái giờ này em đang bận số chim ấy em không lấy được chị ạ à không ạ không ạ không ạ vâng vâng vâng số stream live stream ấy ạ vâng vâng vâng <laughs> vâng ờ, chị tưởng là vâng ạ không ạ vâng thế thì ngày mai chị giao hàng được không ạ vâng có cả súng rocket ạ Chơi trong vòng 1 giờ ạ Vợ em nó đặt trò chơi cho con Nó đặt trò chơi game bạo lực ấy nhở Không được Thế này em phải Vâng vâng vâng Thôi được rồi Vâng Thế ngày mai chị cứ giao cho em nhá Còn cái cái vụ đấy để em giải quyết được vợ em Vâng ạ Vâng vâng cảm ơn chị Vậy cứ thật anh em ơi Giao hàng đéo giao giờ này <clears throat> Giao hàng giờ này chắc là dịch thì Giao hàng buổi tối à Cho nó dễ Mà tôi đéo hiểu sao vợ tôi đặt trò chơi cho con mà lại đặt ừ, chơi súng ạ Súng ngống ạ Dã man Trước đến nay là tôi luôn dặn vợ tôi là chỉ có mua các cái trò chơi uh, xếp hình Lego thì thôi ừ, Trò chơi uh, rèn luyện trí tuệ Không hiểu sao mua mấy cái trò chơi bạo lực ạ Không thể tin được luôn Tí nữa kết thúc buổi stream này tôi phải lên tôi tôi, tôi, tôi hỏi vợ tôi mới được Mua đồ chơi cho con chả có coi như là ờ, thông báo trước con chồng Chả có hỏi ý kiến chồng gì cả Cứ thế mà mua thôi Phí tiền đồ chơi thì cũng phải lựa chọn đồ chơi mà chơi chứ không phải là cứ cái trẻ con là chơi cái gì cũng chơi được đâu cứ có cái từ đồ chơi là chơi được đâu anh em nhỉ <laughs> dã man Ơ kìa anh em Anh em làm gì mà anh em nhộn cả lên thế Ô hay Thôi rồi chúng ta tập trung vào con game đi nhá Tập trung vào game đi Thế nào 6 <clears throat> Wario, ừ, 6 warrior Nhưng mà vẫn chưa con nào lên 2 sao Nhưng mà tôi nghĩ là 6 Wario vào giai đoạn này là nó khá là ok rồi đấy Khá là ok rồi Chúng ta đợi một cái con như là cái con uh, Swordman lên 2 sao thôi Thì nó sẽ gánh kèo thôi Nó sẽ có thể gánh được dam trong cái đoạn đầu game Thực ra cái giai đoạn đầu game thì dam nó khá là quan trọng Còn cái độ trâu của bọn Guardian này thì khỏi nói rồi Rất trâu Ui, đồ vẫn chưa thấy có cái chém lan ở đây Ui sơ đu rồi này Hay quá Được quá nhở Lên 7 luôn Lên level 7 luôn anh em ạ ra Doom ra thuyền trưởng thì là chín Warrior sớm đấy nhá Thiếu con con Aquaman thôi Chốt đồ thôi anh em ạ Tầm này chốt đồ thôi Anh ơi bao giờ tổ chức giải vậy anh Ý anh em hỏi là cái giải nào cơ Anh em hỏi cái giải nào Anh em hỏi cái giải uh, ờ, Cúp tầm hàng tuần của tôi à Hay là anh em hỏi cái um, uh, Giải uh, Game Today Premier League Thì tiện đây tôi cũng thông báo cho các anh em luôn nhá Thứ nhất là cái giải Game Today Premier League Thì um, Sắp tới đây là tôi sẽ tổ chức mùa 2 Season 2 Thì cái Season uh, ờ, 2 ấy sẽ bắt đầu được ừ, coi như là khởi động Vào uh, sau cái um, Championship nhá Ở trong game Tức là sau khi kết thúc Championship Mùa 6 Sau cái trận chung kết của Championship ấy Thì chúng ta bắt đầu khởi động cho đăng ký cái um, cái cái cái, uh, giải Game Today Premier League Season 2 đó thì trong cái um, cái cái khoảng thời gian đấy thì anh em có thể đăng ký trong cái khoảng thời gian đấy khoảng một tuần đăng ký, hai tuần đăng ký gì đấy. Sau đó sẽ lên lịch và thi đấu trong vòng 3 tuần nha anh em nhá. Nó cũng giống như cái mùa 1 thôi nhá, cái cơ cấu nó giống hết mùa 1. Nếu mà anh em chưa biết anh em có thể uh, xem những cái clip uh, Game Today Premier League mùa 1 anh em sẽ hiểu. Đấy. Thì tôi cũng nói luôn là cái giải đấy thì thứ nhất là nó uh, cái cơ cấu giải thì Tôi sẽ Thứ nhất là Sẽ là thu phí Thu phí anh em đăng ký tham gia sẽ thu phí là mỗi anh em là 100k nhá Và cái tiền đấy thì tất cả các cái tiền mà tôi thu Cái vé anh em tham dự ấy Là tất cả tôi đều cho vào cái giải hết Đấy cái um, Cái tiền giải ấy nó sẽ là 100% tiền uh, thu Nhờ cái việc đăng ký của mỗi người Là một Thứ hai là sẽ nhờ vào cái sự uh, quyên góp của các anh em mạnh thường quân nhá Các anh em mà tài trợ Đấy, Thì trong cái khoảng thời gian này anh em có thể là các anh em tài trợ Có thể là đóng góp Đấy có muốn đóng góp thì có thể là liên lạc với tôi nhá Cảm ơn anh em và tôi ờ, cũng rất là hy vọng là chúng ta sẽ có một cái mùa 2 nó còn thành công hơn, rực rỡ hơn nhá. Hấp dẫn hơn mùa một. Chúng ta đã có một cái mùa một tổ chức rất là thành công rồi phải nói là rất là thành công Thậm chí là nhà phát hành trong game nhá Nhà phát hành trong game ấy là cũng đã để mắt tới Tôi phải nói thật là như thế à, Tôi chắc chắn là ở cái mùa 2 ấy Ở trên cái kênh trang chủ Kênh trang chủ của nhà phát hành thì cũng sẽ có uh, cái giới thiệu Cái giới thiệu, uh, cái đường link Cái quảng cáo cho cái uh, giải của chúng ta Đấy chắc chắn, tôi chắc chắn hứa với anh em điều đấy Đấy bởi vì cũng tôi đã cũng liên lạc với cả bên uh, nhà phát hành Để nói chuyện, trao đổi Đấy thì họ cũng khá là quan tâm Đấy cái thứ nhất Cái thứ hai là Nếu như chúng ta tổ chức cái giải này Ok Thì chúng ta còn sẽ được nhiều hơn thế nữa nhá Cái đấy thì chưa biết Thì uh, chúng ta phải Thứ nhất là về phần phía tôi, ban tổ chức tôi sẽ phải cố gắng làm thế nào để nó càng ngày nó càng chuyên nghiệp nó càng hấp dẫn nó càng hay ho thu hút được nhiều người xem đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là về phần uh, các game thủ các game thủ tham gia thì cũng phải là những cái game thủ uh, chơi hay trình độ cao nhá thì nó mới hấp dẫn được <clears throat> nhưng cái điều quan trọng nhất anh em biết là gì không đấy chính là cái sự ủng hộ của các anh em cái giải của tôi uh, có tổ chức được dài hay không, có tổ chức định kỳ được hay không. Tất cả nó đều phụ thuộc vào anh em hết, anh em viewer hết nhá. Đấy, anh em có đón nhận nó không? Anh em có yêu quý tôi không? Anh em có um, thấy là là là nó hấp dẫn thì anh em tôi mới có thể là là tổ chức lâu dài và cố gắng là duy trì nha anh em nhá. Đấy. Thì uh, hứa với anh em là chúng ta sẽ có mùa 2 Đấy còn mùa 3 tôi chưa biết nhá phải xem xem là nó như thế nào đã mùa 2 nếu nó lại thành công như mùa 1 nó thành công hơn đấy thì chắc chắn là nó sẽ lại có mùa 3 thôi nhá rồi mùa 3 nó lại thành công hơn thì chúng ta lại có mùa 4 đấy thì cứ thế nó cứ nối tiếp nhau nó thành một cái giải định kỳ đó chính là cái uh, mục tiêu của tôi cho dự định cho cho cho cái giải game today premier league ở trên kênh của tôi đó là cái uh, chia sẻ đầu tiên đấy còn cái thứ hai đấy chính là cái việc là làm các cái giải uh, thường tuần các cái cốt tầm thường tuần thì bây giờ hiện tại thì nó cũng có tôi cũng có rất nhiều content hàng tuần uh, có thời gian livestream không thôi nhá nếu mà có thì là sẽ tổ chức cho anh em có rất nhiều anh em là cũng tham gia đấy chính là content 1 vs 7 hay là content solo Ngoài ra thì cũng có những cái content khác như là content đánh team 4vs4 hoặc là content uh, Die Hard cũng là một trong những content mới trên kênh. Đấy thì ờ, nó sẽ phân bố hàng tuần nha anh em nhé Chắc chắn là sẽ hàng tuần sẽ có những cái content cốt tầm riêng Song song với những cái buổi gọi là leo rank Stream leo rank của tôi Cũng như là mấy cái content giải trí của tôi nha anh em nhé Đó, đấy chính là tất cả những cái gì mà tôi muốn chia sẻ cho anh em Rồi, chúng ta tiếp tục với cái trận đấu này thôi Chia sẻ với anh em một lúc mà hiện tại cũng đã đủ 9 con Warrior đấy Chúng ta bây giờ up 9 là có thể đủ cho 9 Warrior rồi Nhưng mà chưa đủ tiền anh em ạ Đợi một chút Đến khoảng round 21 thì chúng ta up 9 là vừa Ba sáu rồi trận này có cơ hội nào đấy chơi uh, tất cả 9 warrior nhưng mà ba sao không nhỉ anh em nhỉ đấy ý định của tôi là như thế nhá anh em nhá bởi vì những cái trận trước ừ, anh em cũng có thể thấy rồi đấy trận trước thì uh, chúng ta chuyển bài nhưng mà chuyển bài có khi lại xuống hố trong khi cái bộ uh, ờ, 9 warrior nó bây giờ đang mạnh mà đúng không 9 warrior bây giờ đang mạnh tội gì mà phải chuyển sang cái bộ khác cho nó mất thời gian nó lại tự làm khó cúa tí nữa là sẽ phải ghép chống lé anh em ạ Không ổn rồi, thằng này khỏe quá, đánh toàn trượt Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Ghép chống lé chắc là thiếu que, thiếu que, thiếu que, thiếu que Mới có một cái que thôi Rồi cứ giữ này đến Ôi nghĩ là giữ tiền đến, đến khi nào mà thì chúng ta lên được round 21 Đúng không anh em Theo anh em thì tôi có lên ờ, Tôi có lên up không Up cấp không Hay là đợi round 21 21 nhỉ Bây giờ chúng ta không có chuỗi thì up làm cái gì Mặc dù là có thể trận round này sẽ thua đấy Nhưng mà thôi kệ đi Thua thì cũng kệ nó đi Đùm còn gì đéo đùm vậy Đùm vào cái con gót đồng vua Ngu thế như này Trận này có khi chơi Doom 3 anh em ạ Doom 3 mà chơi cả Doom chơi cả Sven luôn Bởi vì có cái thằng tăng tăng tăng tăng ui cái gì đây cái nhau đây có cái thằng ờ, thằng thằng Godline này nó có cái con tabu Witcher nó sẽ lên 3 sao đấy nên là cái bộ demon nó sẽ bị phế thôi demon bị phế tôi nghĩ là tí nữa tôi chơi cả hai con luôn chơi cả doom chơi cả cả sven anh em nhá bị thừa là năng lượng rồi Đấy rồi Hết phải trúng ép rồi anh em ạ Rồi lên 9 Ơ, không phải, đây đây đây Ý nhầm Giờ ra con Doom 2 sớm đi đẹp này. Nhưng mà 50 tiền roll nha anh em nhá, không có không không không, không có roll luôn, không có roll luôn. Bây giờ 9 mét à 9 warrior là nó mạnh rồi. Đợi một chút 50 tiền rồi roll. Tầm này là đấm được hết rồi. Sợ chắc chỉ sợ nhà mét thôi. Bây giờ cứ 50 tiền roll đi ra Marine có khi lên 10 luôn cũng được. Chỉ cần con Doom 2 thôi tôi sẽ xác định lên 10 Thằng này nguy hiểm này anh em ơi Thằng này cực kỳ nguy hiểm với tôi Lết game Cực kỳ nguy hiểm Chính ra một cái bộ mết không sợ bằng đâu nhá Ép cái bọn lé thì đã có cái ghép gậy gai rồi Gậy gai cái bọn cờ lai thì tôi cũng ghép gậy gai rồi không sợ Lăm dạ. rồng thì tôi cũng không sợ lắm Lăm rồng thì quả thực là không sợ lắm Đây chơi lăm rồng này Chuyển ra bộ lăm rồng Thằng này chuyển đủ đủ lăm rồng à Khá căng năm sông một tí lên 10 cái Morin là được Thua Thua cửa lai là cửa lai mạnh quá Con đu mà phải lên được hai sao tôi mới ăn được thằng Fly thôi Thôi không sao cứ từ từ thôi anh em ạ Máu là con 63 máu đánh cứ bình tĩnh trận này phải đánh dài hơi đấy hai thằng chơi goblin à trận này một mình tôi chơi warrior anh em thấy không mới update xong thì cũng chưa ai chơi warrior đâu gần như là mấy cái trận vừa rồi tôi chơi cũng chỉ toàn một mình tôi chơi warrior thôi một mình tôi chơi luôn đấy còn người ta người ta rất là thích chơi cờ lai người ta rất là thích chơi mấy cái bộ gấu các thứ 9 mét rồi goblin xin các thứ chứ người ta không thích chơi Clyde lắm đấy là lợi thế hay quá đùm được vào con bom Được chết rồi nhưng mà thua này Con bom nó đặt được bom rồi Ui nó để một hàng sâu Doom 2 mới chơi được Mất 17 máu ạ Sói Rút cái lửa Có khi bờ linh cho du Bờ linh cho du ngon hơn ơi, thằng này khỏe thế này. Ui, khỏe lắm anh em ơi. Sợ một cái thằng gấu ấy thật đấy. Toàn một sao nó đánh tôi kìa. Lên 10 luôn anh em ạ Tôi nghĩ là lên 10 luôn Lên 10 luôn xong rồi roll con Doom 2 đã Kẹp Merlin vào cho an tâm đã Không là gặp cái bọn lăm rồng kia nó thổi một phát là đi luôn ấy Thằng này cũng có Dash Spirit rồi này khó rồi Goblin có Dash Spirit khó rồi, Doom phải lên được hai thứ hai sớm rồi sự hồ lên 10 xong lôi hết tiền luôn anh em ạ Tú đã chuyển đồ đã Ui kìa Được không? gánh được được được được được được ăn được cắt chuỗi luôn này hay quá này hơi bị sập lag anh em ạ anh em thông cảm nhá máy tự nhiên sập thế Sven cầm bờ linh luôn Còn một viên ma lăng Đây cho con này Thôi thế thôi, giữ tiền đây anh em ạ Bây giờ roll nó cũng không ra ở đâu Còn hai con Sven nữa cơ Giữ tiền á Tôi còn 35 máu liệu tôi có thể lật kèo không đây trông có vẻ hơi khó khó thật đấy còn tận hai con Sven nữa cơ trong khi có những cái nhà chơi Goblin trong trận này Kẹp Morin vào quan được không? Được, được, được, được, được Anh em ơi Đấy, tôi bảo rồi không cần BKB đâu Con này không cần BKB ừ. Đồ cứ ghép gậy gai chống lé thôi Chống lé và chống hồi máu của bọn Goblin là được hai con Sven nữa cơ Khó phết Giờ ra một phát hai con nhờ Ui Thế thì nó lại uy tín luôn Không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra nếu mà ra được hai con Sven nữa đâu <clears throat> Tầm này vẫn 35 máu nhưng mà có thể đột tử bất cứ lúc nào đấy anh em ạ Đột tử bất cứ lúc nào luôn Sợ phết Chính ra nhá, nếu mà chơi với cô Berlin ấy mình cho ờ, cái con Doom 2 vào nó ngon hơn Có Doom 2 nó Doom vào con bom hoặc là con Dark Spirit Đỡ chết hơn, đỡ mất nhiều máu hơn là chơi kiểu Sven Bởi vì Sven gây đam ấy thực ra thì nó cũng không được nhiều đâu Chém vào giáp to mà Cái bọn đấy nó giáp nó to <clears throat> Sven chỉ gọi là chơi, ví dụ như bọn này chơi quẩy nhanh này Chém lan, gạt nhanh Đấy, còn cái bọn kia thì vẫn cần phải khóa skill anh em ạ nếu mà ra được con Doom 2 chắc tôi ưu tiên con Doom 2 hơn Còn tầm này thì mơ tưởng gì đến con Sven Khó lắm Có búa này Ờ thì có cái cơ hội ghép được cái BKB Được Đây có cái BKB này Để xem nào Ghép BKB vào chống ở bọn Goblin luôn anh em ạ Chống bọn Goblin luôn Cái bọn Goblin kia là nó chơi theo kiểu Goblin uh, là kết hợp với cả Kira Goblin kết hợp Kira để để để cho cái con Velomancer là muốn co ấy. Xếp tí. <clears throat> Đứng đây đón con Velom anh em ạ. Cho đứng đây đón Velom. Velom xuống cái là đập vào con God of War. Có cái cái cái cái, cái nó gọi là giảm đam vật lý đấm nhau với con đấy được. Ui sao thằng này chỉ trông mạnh thế này? Cái gì mà Lancer rồi cả cả cả ấy thế kia? Ui Cả cả Tsunami rồi cả Sven đấy kia Khỏe thế Ui nhưng mà tôi vẫn ăn này Ờ Ô sao vô lý nhở Bình thường gặp mấy cái bộ cọc này Mấy cái con đánh gần này là, là, là khó chịu lắm Anh em có thể thấy là những cái trận mà Warrior hay là Mấy cái trận mà chơi um, Chơi Insectoid ấy, toàn đánh gần gặp mấy thằng kẹp cọc sợ thật Súng đồ thế giới phết rồi đấy Ghép sắn ở đây là có sắp có bài 3 tia rồi Ở đây ra 30 Khéo thằng này là có cái 3 tia Nhưng mà nói chung là cái bọn uh, Ép Hunter này thì cũng không sợ lắm đâu anh em ạ Warrior nó không sợ Hiện tại là nếu mà nói về cái cái cái thằng top 1 ấy Là chúng ta đang counter vào nó đấy Chúng ta đang counter trực tiếp vào nó Cái bộ này ghép cái chống ép tí nữa có thể là ghép hai cái chống ép nhá ưu tiên ghép hai chống ép nếu mà cần thiết kiếm gãy ạ kiếm gãy ghép được cái gì đây không lấy cái mảnh linh hồn lấy cái mảnh linh hồn chém lan không cần thiết lấy cái mảnh linh hồn mảnh linh hồn ghép chém cho nó nhanh anh em ạ kèm theo đấy là cộng giáp những cái con uh, tướng ở xung quanh có lên lấy cái BKB không nhở BKB Lấy luôn Không nói nhiều Mà thôi đến cái tầm này lấy đi thôi chứ ghép luôn anh em ạ Một cái bờ nữa Nhưng mà thôi tôi cứ để tạm ở trên người con Medu đã Round này gặp Goblin Ờ Tôi tính hết rồi mày vào đây đã đặt sẵn con God of War ở đây rồi Trừ giáp nó Đúng thế Ôi tôi chết rồi Không được không được không được không được Có đánh được không vậy Có đấm được nó không Có đấm được nó không Còn Serven Serven của tôi có chống hồi máu nhá Đấm Đấm hộ Đấm hộ tớ Ui rồi ôi Đấm gãy tay Bạn ơi Có khi lại còn đẩy nó đi luôn đi như lại Chấp cả Dash Spirit luôn <clears throat> Khỏe chưa anh em thấy bộ Warrior được không? Nhiều anh em cứ nghĩ là nó yếu nhưng mà thực ra nó không yếu đâu Tôi cũng không hiểu sao tại sao người ta ít chơi bộ Warrior này thế Đấy nhưng mà tôi có thể chứng minh cho em anh em thấy là mới có cái con Sven một thôi đấy <clears throat> Rồi round này gặp thằng ẹp Chúng ta xếp counter thằng ẹp thôi Sven 1 cũng có thể giải quyết được cái bọn ẹp này Yên tâm Nói chung là cái bộ này khá là khỏe Dễ chơi, dễ trúng thưởng Rất dễ chơi Có mỗi mua Warrior vào thôi mà Ép với chúng tôi Đã ship counter rồi anh em ạ Hất con cây đằng sau Ui rồi ôi 10 điểm cho Stone Spirit Cây Còn tăng ở đâu Còn tăng ở đâu Đấm hết Ok ok ok Trông có vẻ thua kìa Ơ ơ ơ không không không không không không không không không Điều gì Bị cắt chuối ơ vẫn chưa đánh được à Tại sao thế nhở Chắc vì con Sven nó mới một sao <laughs> Combo đẹp như thế rồi Rồi ờ, rồi Roll tiếp Cố mà run Sven 2 thôi anh em ạ Mẹ Sven Đây rồi Lancer cũng được Vứt God of War đi thôi Rao sau luôn tiếp anh em nhá Sợ thật sự Vẩy làm sao Thằng này ăn được Bọn này không có tuổi với cả bọn Warrior đâu Ôi ôi anh em nhìn kìa Cái con uh, Avenger nó đứng im mà chết Bây giờ mới tung một trưởng Không có sao hết Đi rồi Hay lắm Chỉ còn ba nhà thôi Ui còn có hai nhà thôi anh em ạ Round vừa rồi đi tới hai thằng liền Vậy là chung kết với cả cái bọn hẹp Chắc chắn là cái gậy gai rồi Không có gì phải, phải, phải bàn cãi ở đây nữa Một cái BKB nữa Ok RO luôn Hóa đá hai lần Tung trưởng nhanh nhá Medu hy vọng sẽ tung được hai lần rồi Thôi chết rồi con Medu nó bị bớ vào kia Cái mũi tên nó bắn trúng con Medu Thôi sao không Không ổn Nhưng mà con Sven của tôi nó bớ nó vào trong Nó đập cho ba phát chết hết cả hàng đằng sau rồi Cuối cùng cũng chỉ có con cây còn sót Thì chỉ như cái bị bông cho tôi đấm thôi Ồ như nào Ăn hộ Trừ giáp rồi, trừ giáp rồi, trừ giáp rồi ui rồi ôi, đẩy bao nhiêu máu kìa 16 máu luôn Căng đấy nhở Ui, cái gì đây <laughs> Thế thì coi như là Top 1 là dâng đến mồm rồi Ôi rồi ôi, ra được một phát thôi Cho đùm vào anh em ạ Đằng nào bị phế cái demon Cho đùm vào luôn cái con ờ, Sven nó, nó nó tung trưởng nó skill cái là cả hai con đều được cộng đam anh em ạ cũng được ok thế này thì bạn đỡ thì làm sao được nữa cái con ven một không ăn được bây giờ ven hai nó quẩy cho mạnh quá nhờ nhưng mà cũng trận này nói chung là cũng không may mắn lắm đâu Anh em cứ nhìn kênh chat anh em cứ bảo là hên Làm gì mà hên Round này ba sáu mới ra con ven hai Trúng lé hai luôn <clears throat> Làm gì hên đâu Dồn đồ cho Doom thôi Người ta anh em có nhớ cái trận này. Tôi chơi cái trận gì mà có cái thằng mà, mà nó round 19 đã có con Lancer hai sao không Trận này của tôi tới tận round 35 rồi anh em ơi Gấp đôi trận... Ui, Sven 3 Sven 3 ừ, Sven 3, trận này có khi lại Sven 3 nhá Rồi, chơi Sven 3 luôn Ui rồi ôi anh em nhìn kìa Con Sven nó chém hai phát đã chết hết rồi Càng càng càng Ui Đàm to thế Đàm to quá Thôi chết rồi vô địch mất rồi năm nào giờ Roll nốt rồi nhỉ Roll nốt con Sven 3 đi Lancer 2 Sven 3 Doom 3 luôn Ừ Doom 3 Một con ờ, thuyền trưởng nữa Đúng rồi Hay quá Thực ra con này nó vào cũng chỉ gọi là mang tính chất là hơi thủ tục một chút thôi Chứ còn tầm này có khi là trò chơi kết thúc ở đấy Đối thủ còn ba màu chắc là không lên kịp Sven 3 rồi Thôi được rồi Thôi được rồi, ơ kìa chưa kịp kéo Medu lên Nhưng mà không sao Lần này thì con Medu có thể hóa đá được rồi Hóa đá toàn bộ đội hình Tỉnh dậy hộ tớ như nào như nào như nào ui chém một phát sắt đào killer đi luôn trò chơi kết thúc warrior mạnh chưa anh em đấy tôi bảo rồi warrior mạnh mà chả qua là anh em không chơi thôi anh em không chơi anh em không biết được cái sức mạnh của nó thôi chứ còn tôi thì cái riêng cái bộ này tôi cũng chơi rồi tôi cũng biết anh em ạ là có thể chơi được ở meta hiện tại anh em nhá vô tư đấy anh em thấy không căng chưa Lét căng luôn Nói chung là cái trận này tôi cũng hơi mạo hiểm khi mà có con Dark Spirit anh em ạ Nếu mà anh em gặp những cái trận mà không có Dark Spirit ấy, anh em cứ đi 9 Warrior Đảm bảo với anh em luôn là chắc chắn là lọt top nhá Không top 1 thì top 2 thôi còn với các anh em mà muốn thử thách bản thân thì cứ trận nào mà có đủ bộ mech kết hợp với Dark Spirit thì anh em cứ chơi thôi nhá. Đấy, cứ chơi thôi, tăng độ khó cho game. Rồi, uh, Cảm ơn anh em rất nhiều Cái buổi stream hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây nha anh em nhá Rất cảm ơn các anh em Anh em thấy hay hãy để lại cho tôi một like nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh Bye bye